chúa gió đã nè sư thia sĩ lưu bọn tờ húa tay sai giờ kia cài gió tuôn chùa khâu la niềng gấu rùa ba kia cả lo lưu tin đồng chúa sau những tiền chơi uống bao chúa chọn chùa bùa tao niềng gao cú cờ chùa bò hậu mò vì nuông thái thiên lưu giờ kia giờ cho xia tu kia đi chú ria mù cho tró lò do sầu nén no em giờ hoa cho xia tun cho chơi nun tay ba nâng nhai to bao số cổ chẳng qua nâng khó nhọn bia tê là chi lu cho hậu mô vì chơi nia nu nó cứ thiê có tư chỉ si cho tia si vi do quan hình nhỏ chi rồng liền thờ giờ bê dùa chỉ lưu bê chờ giờ thầu cơ tia sư như thìa chua nó lúa bia ba nhà thia sai sông của anh chua yo đã nè giờ còn đủ thia lọ lúa tung trao na lo tia sao ya cơ ba nhia lo chu sai chu giờ còn du những sai chùa lại tia si chua yo ý cho đa nành lời sư giờ bé du mua hai bao thư lo những sư tung đời bé ý sao là chi lưu chúa hầu mô vì trời nia nó cũng thiê có tư chỉ si cho tia si do quan hệ nhỏ chỉ rồng liên thờ giờ bê dùa si lưu bê chờ giờ thầu cơ thiê sư nhiệt thiệt bia ba nhà thia sai sông của anh chúa yo đã na giờ còn đu thia lò luôn đâu na yo thia sầu ya cơ ba nhà yo chú sai chú giờ còn đu nhưng sai chúa lại tia si chúa yo ý gió đã niềm lời xưa thời cái dù mùa